dành cho thị trường nội địa Nhật thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu qua một số bếp ở à, tại cửa hàng shop đang có và một số mức giá cho các bạn à, lựa chọn đây có rất là nhiều kiểu bếp và nhiều mức giá để các bạn à, lựa chọn đầu tiên mã số 1 có mức giá là 1 triệu 6 và đây là 6 số ờ, series của bếp bếp này hiệu là Paloma model của nó là 330SB bếp này có mặt à, sơn tráng men và đây là cái nút à, chọn chế độ rang đồ khô thì khi mà các bạn à, chọn giữ đè giữ 3 giây nè để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến nước cạn nồi á lên 300 độ để ta rang được à, những món có nhiệt độ cao được à, kéo dài được thời gian nhưng nó cũng sẽ khóa ga thì ở bên à, shop của chúng tôi á có thiết lập một cái loại công tắc rang dành cho những cái dòng bếp một số dòng bếp nút xoay này thì bạn nào mà có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ đến shop đây điển hình như ở con bếp mã số 2 nè giá 2 triệu 2 6 số series của nó đây và đã gắn cái nút ờ, công tắc rang nè thì ờ, ta có thể rang được thoải mái không sợ bị tắt lửa dành cho bếp bên ờ, trái này ừ. còn có một số bếp á một số bếp thì nó đã tích hợp sẵn cái nút rang này rồi á, thì tôi sẽ thiết lập vào bên trong cái nút này luôn tôi sẽ gắn vào đây tôi sẽ sử dụng chung cái nút này để à, không sử dụng cái công à, nút công tắc ra ngoài này như vậy nữa tôi sẽ gắn trực tiếp vào bên trong nút này thì à, các bạn nhấn giữ thì nó sẽ kích hoạt lên cái chế độ rang đó đó ta có thể rang thoải mái không sợ bị tắt lửa và bếp số 2 này cũng là cái dòng bếp mặt men tiếp theo là ở cái bếp số 3 giá 1 triệu 7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 thì khi nhận bếp về thì các bạn sẽ cá bỏ trực tiếp cái viên pin sạc vào hộp pin này để sử dụng thôi ừ, thì khi mà các bạn ờ, chọn được những cái con bếp nào mà ưng ý cho mình á, thì tôi sẽ à, livestream thử những cái tính năng của bếp và hướng dẫn các bạn sử dụng pin sạc đó tiếp theo ở con bếp số 3 nè giá 1 triệu 7 đây ừ, và bếp này có mặt men nè số 4 giá 2 triệu đây đây là dòng à, những con à, nút xoay thì tôi sẽ giới thiệu trước ừ. cái mặt này bị dơ chứ không phải bị ốp đây giờ tôi chưa có à, chùi để để thì nó sẽ có bụi bạ nó bám vào tiếp theo bếp số 5 ừ. đây như bếp này thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang rồi nè thì ở trên mặt bếp này nó có một cái vết cấn nè ừ, có hai cái bếp cấn tiếp theo nữa là bếp số 6 và con bếp số 7 đây cũng là mặt sơn tráng men thì về bếp ga Nhật á nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn so với bếp ga Việt Nam nó sẽ an toàn hơn nhờ vào những cái cảm biến khóa ga đây là như điển hình như đây là cái đầu ờ, cảm biến khóa ga nè khi tắt lửa thì khi mà không có ngọn lửa đốt cháy làm nóng cái con ờ, cảm biến này á, thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại và nó cũng sẽ có cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi là ở đây thì ở ờ, cái que cảm biến này nó chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó sẽ khóa ga ừ. khi mà các bạn nấu nướng nước mà cạn nồi mà cái đáy nồi mới phải trên hai trăm rưỡi nó tầm khoảng hai trăm chín đến à, ba trăm thì nó mới khóa ra giờ tôi sẽ giới thiệu qua cái cây bếp số 2 cây thứ hai này thì bên đây cái cây bên đây là cái cây nút xoay giờ tôi lại tiếp tục qua cây à, nút nhấn này thì à, từ dưới lên thì sẽ là bắt đầu từ con số 8 nè bếp số 8 ừ. hiệu Rinnai model của nó là KGE 661 FTS này tiếp theo bếp số 9 này mặt sơn tráng men Paloma 800B trên tiếp theo nút phía trên này là hiệu Rinnai KGM 64BE mã số 10 đối với những dòng bếp nút nhấn này thì bạn nào có nhu cầu à, sử dụng cái công tắc rang đó đó thì liên hệ đến shop shop sẽ à, gắn vào hoặc là những à, bạn đang sử dụng bếp ở nhà của mình mà muốn gắn thêm cái công tắc rang đó thì cũng có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook Đấy, tiếp theo con bếp này hiệu là Haman model là G55SVL giá 1 triệu 6 có số thứ tự là số 12 và mã 6 số của nó đây 018035 trên cùng nó sẽ là con số ờ, bếp số 14 hiệu Paloma model là 80801 v mặt sơn tráng men thì xong hai cây à, bếp một cây nút xoay và một cây nút nhấn thì nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi tiếp tục tôi sẽ giới thiệu qua một cây bếp nữa đó là cây bếp này có dòng à, bếp này là mặt kính cường lực đây ừ. của các hiệu như à, Paloma và Rinnai thì đây là cái con bếp như trên cùng đây hiệu Paloma model của nó là 66 VWCR mã số của nó đây đang nằm ở số 21 giá này và mã số số của nó thì bếp này nó có những cái tính năng ngoài những cái tính năng an toàn cơ bản ra thì nó cũng sẽ có thêm cái tính năng là nấu cơm và nấu cháo nè ở dưới là nấu cơm trên cùng là nấu cháo tiếp theo ở phía bên phải chế độ nấu nước nè chọn nhiệt độ chiên và chế độ rang đồ khô nó chỉ à, khống chế nhiệt độ ở 250 đến 300 thôi nó sẽ tăng lên thêm được 50 độ là 300 độ thì bếp nó cũng sẽ khóa ga và ở bếp nướng nó cũng sẽ có tính năng là hẹn giờ nướng khi các bạn bật bếp lên để nướng thì nó sẽ mặc định thời gian vào là 9 phút thì các bạn sẽ thay đổi ở thời gian đó bằng dấu cộng và trừ này ngay cả ở hai bếp nấu thì nó cũng sẽ có tính năng là hẹn giờ nấu nướng là hai tầng lửa đây trên và dưới nè tiếp theo bếp số 20 bốn số series cuối trong 6 dãy số trong 6 số ờ, đây của một dãy số đây thì ờ, đây là dòng bếp của Rinnai nhưng đây là cái nhà phân phối ga Tokyo ga nè họ lấy bếp của Rinnai này để họ dán nhãn vào đây để họ bán hoặc là họ tặng cho những khách hàng đã ký hợp đồng sử dụng ga của họ Tokyo Ga hay Osaka cũng vậy họ lấy bếp của Rinnai Paloma hay là Haman đó để hạ dán nhãn của họ vào phía trước này nè thì đối với dòng bếp Rinnai này thì ở phía bên ờ, phải này nó sẽ có những cái tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước nấu cơm và nấu cháo hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và đây là hẹn giờ nướng thì nó sử dụng chung một cái đồng hồ hiển thị tiếp theo con bếp số 19 đây giá 6 triệu cũng là dòng bếp Paloma thì à, con Paloma ở phía trên này nè đây là nó có cái viền à, đây màu đỏ đây còn con bếp Paloma ở phía dưới này nó cũng giống như vậy nhưng mà cái viền của nó là màu đen ừ, đây là viền đen và những cái tính năng nấu đồ của nó nó cũng giống như con bếp ở phía trên đó nhưng mà nó sẽ chỉ là đổi vị trí thôi như ở con bếp Paloma này thì nó sẽ ở vị trí nấu nước của nó nè nấu nước chọn nhiệt độ chiên và chế độ rang đồ khô nó nằm ở bếp bên trái này còn chế độ nấu cơm thì nó sẽ nằm ở bên trà phải đó là thiết kế của mỗi cái kiểu bếp sẽ tùy thuộc vào cái ờ, thói quen của người dùng mà nhà sản xuất họ thiết lập như vậy và cũng có hẹn giờ nấu đây hẹn giờ nấu cho cả hai bếp hẹn giờ nướng tiếp theo nữa là con bếp Renai ở phía dưới này số 17 đây Rinnai S660 VCTS cũng là bếp mặt kính có kiền bằng inox ừ. và những cái chế độ nấu của nó đây thì à, nó có chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt nè ở trên là chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn mà khi mà đã chế biến chín thì ta sẽ hâm nóng nó nó tầm khoảng thời gian khi mà nó nóng lên sôi lên khoảng gần 30 à, đến một phút thì nó sẽ 30 giây đến một phút nó sẽ tắt lửa đây là mâm à, nướng của nó đây mâm vỉ đây mâm vỉ bằng inox đây ừ. thanh này là cái thanh ốp cả nhiệt ở cái bên à, trong bếp nướng nó nằm ở cái vị trí này đây nó nằm ở cái vị trên cái thành này nó sẽ được móc vào hai cái chân ở trên thành bếp vào hai cái lỗ ở đây ừ. tôi sẽ để đây thôi thì đối với dòng bếp này á thì nó sẽ có hẹn giờ nấu nè nó sử dụng à, riêng cái màn hình hiển thị nhưng mà nó chỉ hẹn giờ nấu cho một bếp bên phải này thôi và nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nướng ở đây ở dưới cùng thì đối với dòng bếp này nó sẽ cao cấp hơn nó cũng là mặt kính cường lực có kiềng bằng inox thì nó sẽ có hẹn giờ nấu riêng nè cho bếp bên à, trái nấu cơm nấu cháo và bếp bên phải nó sẽ có nấu nước hâm chế độ rang và nhiệt chọn cái nhiệt độ chiên ở bếp nướng thì nó sẽ khác với những cái ờ, kiểu bếp khác thì nó sẽ có nút điều chỉnh ngọn lửa bằng nút điện tử nè và chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm đây nó sẽ nướng cá khô phi lê và mực một nắng ứng với ngọn lửa của nó sẽ ở vị vị trí trung bình thì các bạn cũng có thể thay đổi bằng cái phím bấm này từ dưới lên cao là từ thấp trung bình và lửa lớn nè nướng cũng là nướng hai tầng lửa tiếp theo tôi sẽ giới thiệu qua một số dòng à, bếp ga âm và bếp từ âm thì đây là con bếp ga âm mặt kính màu đen đây là mặt kính à, tràn viền nha nó không có viền như những cái dòng bếp à, này đây có cái viền nè còn bếp này nó tràn viền ra luôn ừ. thì ở hai bếp ngoài nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox và kiềng bằng inox của hai bếp ngoài ừ hai bếp ngoài thì ta sử dụng ờ, nhiều nên ờ, có đồ inox thì ta sử dụng được ờ, thoải mái không sợ bị hư hao và đây là bếp nướng hai tầng lửa của nó đây hai cái ốp này là hai cái ốp ốp mặt ở phía bên thành bếp bên đây đây nó nằm ở vị trí này thì tôi cũng sẽ gắn bỏ vào để tránh thất lạc thì cái ốp đó thì có một số bếp á, khi vận chuyển về nó đã mất từ trong cái thi thời gian vận chuyển còn có một số bếp thì nó còn nên ờ, tôi không ờ, chắc chắn là sẽ còn đầy đủ ờ, hết những cái bếp mà có những cái ốp này thì bếp nào có thì tôi sẽ giao những bếp đó còn không có thì tôi sẽ để trống thì bếp này nó sẽ có cái nút nguồn mở bếp nè khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ giữ nút nguồn mở lên để ta sử dụng những cái tất cả các bếp ở đây thì nó cũng sẽ có những cái ký hiệu để sử dụng cho những cái bếp nào theo cái những cái dấu chấm đen này nó sẽ hiện bố trí theo cái à, trên mặt bếp nè thì nút này là của bếp bên à, phải đây các bạn nhấn là ra để nó à, bật bếp mình sẽ xoay chỉnh theo cái hướng đây từ lửa thấp qua lửa lớn nè hoặc là ngược lại và đây là của bếp bên trong ừ, tắt đi đây là tắt nè đây là bếp của bếp bên trái nè còn ở bếp nướng thì nó nằm ở phía bên trái này nó chỉ một mình nó một ô ở đây đây là hộp pin thì các bạn sẽ nhấn vô để nó bung ra thì bếp này nó sử dụng hai cục pin đại đi đôi nên cái viên pin sạc của tôi á, nó không thể để vừa được ở hộp pin này vì vậy khi giao bếp á, tôi cũng sẽ lắp trực tiếp cái viên pin à, sạc đó vào bên trong bếp phía sau hộp pin này đây là cái đầu chờ mà để các bạn cắm à, dây sạc vô đây thì nó cũng giống như những cái dòng bếp à, kính Rinnai sử dụng những cái hộp pin đôi nè thì tôi cũng sẽ nối trực tiếp vào còn những cái dòng bếp như Paloma này thì nó lại có cái hộp pin dài này thì ta có thể để cái viên pin sạc này trực tiếp vào đây còn bếp kính thì nó chỉ sẽ có một số bếp nó sẽ có cái hộp pin đôi này thì tôi sẽ nấu trực tiếp vào nó vào bên trong bếp ừ. còn ở con bếp ga âm này á thì ở phía bên phải này nó cũng có những cái tính năng nấu cho nó đây đây là cái ô của bếp nướng thì đây là cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và đây là cái chỉnh lửa của chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nó và đây là hẹn giờ bằng phím cộng trừ này tiếp theo ở đây là của bếp bên trái thì bếp bên trái này nó sẽ có tính năng là nấu nước ở dưới là nấu nước sôi sau 5 phút bếp nó sẽ khóa ga nè ở trên là chế độ hâm ừ. tiếp theo là chọn nhiệt độ chiên còn ở bếp bên trong thì nó sẽ có chế độ là hai cái chế độ nấu cơm và một cái chế độ nấu cháo và nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả ba bếp luôn đây bên trái bên phải và bên trong ừ. cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian ở cả ba bếp khi các bạn chọn nhưng mà ở cái dòng bếp âm này á hẹn giờ thì ta chỉ có thể hẹn giờ cùng lúc được một bếp nấu và một bếp nướng thôi chứ không thể nào hẹn giờ cùng lúc hai bếp được hoặc là ba bếp tiếp theo nữa là con bếp số 22 đây là hàng trưng bày bếp ga âm hàng trưng bày bếp này nó có ờ, mặt men mặt sơn trắng men hàng trưng bày đây ừ. màu đen của nó đây H1633A0VWHV đây là học pin của nó đây sử dụng học pin ờ, dài nên ờ, có thể để cái viên pin sạc ở đây Bếp này được ờ, xuất xưởng vào tháng 9 năm 2019. Đây, rất là gần. Hàng ừ. trưng bày. Thì ờ, ở phía bên phải này thì nó chỉ sẽ có cái nút ờ, rang. Chế độ rang. Tiếp theo, ở dưới cùng ở đây sẽ có một con bếp đây là dòng à, bếp từ âm hiệu là Toshiba ừ. đây là cái tem à, của nó đây Toshiba model là PHP M46PS PS đây ừ. thì ở à, dưới phía này nó sẽ có những cái phím của nó đây bếp bên trái bếp nướng bếp bên trong và bếp bên phải đây là cái bảng à, chọn của nó đây có từng bếp trái bếp ờ, nướng và đây là bếp bên phải đây là cái công tắc này là cái công tắc nguồn bật nè và tắt ừ. thì qua đó ngoài những cái dòng bếp mà tôi đã vệ sinh dọn sẵn ở đây thì cũng có một số ờ, bếp từ chưa vệ sinh thì đây tôi đã có lấy sẵn ra hai con thì bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những cái bếp này mà không cần à, phải à, vệ sinh nữa thì à, có thể lấy những cái dòng bếp này thì khi giao bếp thì tôi cũng sẽ test bếp đầy đủ trước khi giao như con bếp trên cùng này thì ở hai bếp ngoài là từ công suất nấu của nó là 2 kg ở bên trong là bếp hồng ngoại công suất của nó của nó là một ký hai nè hiệu là National model là KZ 321 GS đây nó cũng sẽ có những cái bạn chọn ở trong này ừ. bảng điều khiển của nó ở trong này bếp bên trái bếp nướng bếp trong và bếp bên phải đây ừ dưới cùng là con bếp Hitachi bếp từ Hitachi model của nó là HTB A6S thì bếp này nó cũng sẽ có tính năng hẹn giờ nấu hết nè hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và nướng ừ, đây bạn chọn của bếp nướng đây thì phím bấm của nó sẽ nằm ở phía bên trên mặt kính tiếp tục tôi sẽ bếp để à, giao cho khách thì đây là dòng bếp uh, model của nó là KGE661 FTS giờ tôi sẽ mở à, bên cái nắp ra để cho các bạn xem nội thất của bếp mở nắp ra giùm coi Trời ơi, mở nắp giờ không biết mở luôn đi. Đây là nội thất ở bên trong của bếp đây. Ừ. Giá 1 triệu 6, nội thất bên trong còn à, cũng tương đối đấy này chứ không phải là xấu lắm giá thì rất là bình dân bếp thì cũng à, còn tương đối giờ tôi sẽ đóng nắp bếp lại để thử những cái tính năng của bếp và cho cũng cho các bạn xem được cái ngoại thất của bếp như thế nào thì đây bếp này có cái à, mặt của nó đây là cái mặt sơn tĩnh điện nha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 thì các bạn sẽ cắm trực tiếp cái đầu chờ ở bên hông này các bạn sẽ cắm vào à, đầu chờ đó rồi mình sẽ cắm vào ổ điện để sử dụng thì ở cái hộp pin này các bạn không cần phải sử dụng nè nhưng để khắc phục thêm cái vấn đề mà cúp điện á nếu mà cúp điện thì các bạn không sử dụng được cái nguồn bao v này nữa thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cặp pin pin này là pin à, theo bếp về thì tôi sẽ để à, các bạn về thì các bạn sẽ để trực tiếp vào bên trong hộp pin này